và đang được bán trên thị trường Việt Nam Máy của nó rất là lành luôn quý vị nhá Có thể là lành nhất luôn đấy So với các cái động cơ của các hãng khác Đấy là cái cam kết của chúng tôi Và cũng đã được uh, khách hàng tin tưởng Và đã được uh, khẳng định rất là nhiều năm trên thị trường Việt Nam Cũng như trên thế giới và ngày hôm nay chúng tôi trân trọng gửi đến cho quý khách hàng cái sản phẩm này Nó có một cái màu ghi bạc với cái màu này thì nhìn chiếc xe này nó rất là to Hai nữa là trẻ trung quý vị nhá Thân vỏ thì căng đét luôn quý vị Không có một chút ma tít nào trên chiếc xe này Và cũng chưa có một con ốc nào phải động chạm cờ lê mỏ lết đâu quý vị Tí nữa ờ, khi đến từng phần chi tiết Thì chúng tôi sẽ giới thiệu kỹ cho quý vị và các bạn theo dõi Và sau khi xem xong cái video giới thiệu xe này Thì cũng ờ, quý khách hàng chúng ta cũng có thể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 Chiếc xe này là chiếc xe chúng tôi mua của chính chủ luôn quý vị nhá Một chủ sử dụng từ đầu cho đến bây giờ Và chúng tôi mua của chính chủ luôn Đấy là cái cam kết của chúng tôi Và chú ấy chỉ sử dụng chiếc xe này để đi câu thôi Hoặc là thỉnh thoảng à, đi uống cà phê thôi Cho nên chiếc xe này còn rất là mới luôn Thùng chưa chở một cái gì bao giờ cả Chưa chở nặng một cái gì bao giờ cả Chỉ dùng đi câu và đi uống cà phê thôi Một chủ sử dụng từ mới và rất may mắn chúng tôi mua được chiếc xe này từ chính chủ luôn Và ngày hôm nay thì có cơ hội để giới thiệu đến cho quý khách hàng Cái mẫu sản phẩm này bốn con lốp mới Đăng kiểm dài Xe vừa mới chạy hết một dàn lốp Và dàn lốp này là dàn lốp thứ hai của chiếc xe này quý vị nhá Nội ngoại thất như mới luôn Máy thì đại chất luôn quý vị Máy êm như máy xăng luôn, chạy bốc như máy xăng luôn Và ngồi trong khoang lái chúng ta không nghe thấy tiếng động cơ luôn Và quý vị và các bạn Hãy nhanh tay nhấc máy để sở hữu chiếc xe này Với cái tầm giá dưới 300 triệu đồng cho một chiếc xe bán tải Đời cao thì chúng ta thấy rằng là rất là hiếm luôn Điều đặc biệt nữa là cái dòng xe này Với tầm tiền mà chúng ta sử dụng được một chiếc xe động cơ điện Thì rất là khó luôn quý vị nhá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 Chúng ta thấy rằng là cái mặt cabo của nó đây Sơn của nó còn căng đét luôn quý vị nhá Sơn zin của nó còn trên 80% luôn quý vị à, Chúng tôi chỉ mới bắn tỉa một số chỗ ba đợt sốc à, Cái nẹp sườn phía dưới thôi Còn các cái phần à, phía trên thì hầu như là sơn zin của nhà sản xuất Đấy, cái mặt cabo của nó chúng ta thấy nước sơn còn rất là bóng luôn còn đang in hình các cái cây ở xung quanh luôn và nó cũng còn rất là khớp khít so với cái ba đờ sốc à, cái mặt ga lăng và cái cụm đèn pha phía trước và cái đèn pha phía trước phía bên phụ đây quý vị còn trong veo như mới tinh luôn đèn pha phía trước và cái đèn hậu phía sau vẫn là đèn zin theo xe của nhà sản xuất trong veo không có dấu hiệu gì của sự ờ, nứt vỡ hay là bị hoen ố ở đây quý vị nhá kèm theo đó là cái mặt ga lăng đã được ờ, bọc inox rồi nhìn rất là sáng và trẻ trung ở giữa là cái biểu tượng của một cái thương hiệu xe đến từ Nhật Bản và nó mang tên là Isuzu cái đèn à, pha phía trước bên lái đây quý vị cũng trong veo luôn quý vị như mới luôn không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị hoen ố bạc màu đây quý vị à, cái đèn gầm phía dưới này vậy tất cả các cái đèn này còn và đã được sử dụng công nghệ đèn bi siêu sáng rồi quý vị nhá rất là sáng và ban đêm giúp chúng ta vận hành một cách dễ dàng luôn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 cam kết là không đâm đụng, không ngập nước. Zin từng con ốc một trên chiếc xe này chưa có một con ốc nào chúng ta phải động chạm cơ lên một lết đâu. Đây chúng ta thấy là cái sắt xi của nó đây. Còn sáng trưng, còn vuông đét luôn quý vị nhá, không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu. Đấy, và cái lốp của nó đây. Còn dày bịch luôn quý vị nhá, với cái lốp này chúng ta đi phải hai năm rưỡi, 3 năm nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp quý vị nhá bốn quả lốp máy tinh luôn đây là cái dàn lốp thứ hai của chiếc xe này quý vị nhé chủ nhân người ta vừa mới thay một cái dàn lốp à, đầu tiên xong bốn quả lốp máy tinh lốp dự phòng cũng mới luôn và chúng ta thấy rằng là cái mặt la răng của nó đây bên trong là biểu tượng Isuzu cái mặt la răng của nó thì sáng trưng không có bị xước xác hay là bị nứt vỡ gì đâu quý vị Đấy, chúng tôi đang truyền tải đến cho quý khách hàng cái mẫu sản phẩm mà chúng tôi vừa mới mua về đó chính là chiếc xe Isuzu D-Max sản xuất năm 2010 một thương hiệu đến từ Nhật Bản đây, và chúng ta thấy rằng đây cái sắt xi của nó đây với cái dòng xe bán tải xe 7 chỗ ngồi chúng ta phải chú trọng vào cái à, hệ thống cái phần đỡ xe đó chính là phần sắt xi nha quý vị nhá đấy đi có ổn định đi có chắc chắn hay không chúng ta phải theo dõi kỹ cái phần này đây cái sắt xi của nó còn vuông đét các cái lỗ bấm còn tròn xoe đây quý vị nhá cam kết là không đâm đụng không ngập nước đây cái gót của khoang lốp đây vẫn đinh bấm của nhà sản xuất vẫn còn đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục cả đây và cái lốp phía sau đây cũng còn rất là dày luôn với cái lốp này chúng ta đi phải hai năm rưỡi ba năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp dàn lốp theo xe à dàn lốp thứ hai chủ nhân vừa mới đầu tư và cái mặt la răng của nó đây còn sáng trưng luôn không xước xác không bị bạc màu ba ga bệ bước đầy đủ hết quý vị nhá nắp thùng là nắp thùng cao nhá rất tiện dụng cho chúng ta để các cái đồ vật à, để được nhiều hơn và nhìn chiếc xe này nó cũng cao nó thoáng dáng dấp nó hầm hố hơn đấy quý vị đây cái đèn hậu phía sau đây cũng vậy cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá thân vỏ thì căng đét luôn tên tư nhân chính chủ và chúng tôi cũng mua của chính chủ luôn quý vị đấy. và điều đặc biệt nữa là cái chiếc xe này ấy, thì chúng ta thấy rằng là đấy đây như chưa được chở cái gì bao giờ quý vị nhá đây tôi mới rửa nước lã thôi Đấy, chúng ta thấy là cái lót thùng đây không có dấu hiệu gì của sự xước xác nha quý vị nhá hay bị ờ, rách cái cao su của nó đâu đấy. tất cả mọi thứ tôi chỉ rửa qua nước lã rồi đấy. đấy thùng như chưa bao giờ phải chở cái gì một chủ sử dụng đấy, sử dụng rất là kỹ luôn chủ yếu sử dụng để đi câu đấy, và đi uống cà phê thôi Đấy. Tiếp theo nữa tôi truyền tải đến cho quý khách hàng Đây cái khoang lốp phía sau bên phụ đây quý vị Đây cái sắt xi của nó đây còn vuông đét luôn Lên lốp dự phòng như quý vị cũng còn dày bịch luôn Sắt xi đây Đấy, Vuông đét luôn Không có dấu hiệu gì của sự mòn mục của đây quý vị nhá Không một vết mòn mục luôn Lốp rất là dày luôn Dàn lốp theo xe Đây cái mặt la răng của nó đây quý vị cũng còn sáng trưng luôn không bị xước xác hay bị bạc mờ và sơn vẫn là sơn zin từ đầu của nhà sản xuất luôn quý vị nhá Đấy, cận cảnh thì chúng ta mới thấy cái giá trị của chiếc xe này đây cái khoang lốp phía trước bên phụ đây quý vị cái đầu sắt xi si của nó đây Đấy, chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự bị cắt vá hay bị mọt mục của đây quý vị nhá và cái khoang lốp này đây tất cả mọi thứ lốp rất là dày luôn lốp phía trước bên phụ đây quý vị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 chúng ta thấy là nó có một màu ghi bạc màu này thì nó rất là sáng xe quý vị nhá và nó không bị bẩn đâu bụi biếc bám vào thì nó không bị bẩn như màu đen thân vỏ thì căng đét luôn điều đặc biệt nữa là chiếc xe này như đã cam kết không đâm đụng không ngập nước zin nguyên bản từ A đến Z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 Đấy, cái vành vô lăng vẫn là da xịn của nhà sản xuất luôn nhá Và chúng ta thấy cái mặt phím còi Đấy, bên trong là cái biểu tượng Isuzu không bị mòn mờ một chút nào đâu Vẫn còn tươi nguyên như mới luôn Đấy, đi ít đi nhiều chúng ta nhìn vào cái cần số này chúng ta cũng biết này Đấy, các con số, các rãnh số còn rất là sâu Còn rất là rõ ràng luôn quý vị nhá Kể cả cái tay tay phanh này như vậy Đây, chúng ta thấy sần nguyên luôn, nhựa Xung quanh xe sần nguyên luôn quý vị nhá Đấy, và đặc biệt nữa là cái bộ ghế của nó còn như mới tinh luôn ghế nỉ chưa một lần bị bọc da đâu nha quý vị nhá chứ không phải là tháo da ra mà nó mới như thế này đâu Đấy, chủ nhân người ta đi ít rất là giữ gìn không đi công trường công trình cho nên là người ta mới giữ được cái bộ ghế nỉ mới như thế này chứ quý vị Đấy, ghế là ghế nỉ nhá chưa một lần bọc da mà vậy giữ được nó mới như thế này căng đét luôn không bị rách vá gì đâu quý vị không bị bạc màu một chút nào đâu quý vị Đấy, các cái con ốc này đây chưa một lần động chạm cờ lê một lết chưa một lần mở các cái chốt cửa đây sơn dấu của nhà sản xuất đây đấy con ốc này chưa một lần mở đây sơn dấu của nó vẫn còn đây quý vị nha quý vị nhá đây và cái mặt tắp à, bi cửa phía trước bên phụ đây quý vị còn sáng trưng luôn quý vị nhá đây cái phần nhựa của nó đây chúng ta thấy sần nguyên đấy, và nó còn rất là tươi nhá quý vị nhá đây các cái tay cửa đây chúng ta thấy không bị bạc màu không bị mòn không bị bạc màu một chút nào cả còn như mới luôn đây tắp bi là vẫn là tắp bi nỉ nha quý vị nhá đấy là như vậy đây các con ốc này trước một lần mở đây quý vị sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn nguyên luôn ba ga bệ bước đầy đủ hết quý vị nhá đấy màn hình à, bên cạnh đó là tích hợp cái hệ thống định vị Việt Map nha quý vị nhá đấy, chúng ta đi đến đâu có biển báo là người ta sẽ cảnh báo cho chúng ta luôn không lo chúng ta bị công an bắn tốc độ một chút nào cả gần đến biển báo người ta sẽ báo ngay và khi hết biển báo là cũng báo ngay cập nhật hàng ngày luôn cho nên là biển báo mới cắm cũng có thể cập nhật được Đấy. đây là cái hàng ghế thứ hai cũng còn căng đét luôn quý vị nhá như mới luôn đấy không có bị rách vá hay bị bạc màu một chút nào đâu đây các cái chốt cửa đây chúng ta thấy là sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn nguyên luôn quý vị nhá đấy. và cái hàng ghế thứ hai này ngồi rất là rộng rãi luôn đây cái tắp bi cửa phía sau bên phụ đây quý vị còn sáng trưng luôn quý vị nhá cái phần nhựa của nó đây chúng ta thấy tươi như mới chiếc xe mới như thế nào chúng ta cũng tưởng tượng chiếc xe này như thế các cái tay cửa đây cũng còn sáng trưng luôn không bị bạc màu một chút nào nhưng không bị mất ờ, nước sơn đinh tán của nhà sản xuất đây vẫn còn zin luôn đây đinh tán đây quý vị các con ốc này chưa một lần động chạm cờ lên một lết luôn quý vị nhá và chủ nhân người ta cũng đã dán à, chống ồn đây rồi đấy đóng cửa rất là êm luôn đấy rất là êm luôn Đấy, và bây giờ tôi chuyển máy quay sang à, góc quay từ phía bên lái để quay thật kỹ chiếc xe này cho quý vị và các bạn theo dõi và sau khi xem xong video này có thể chúng ta đánh giá được chất lượng của chiếc xe này trên 90% nha quý vị nhá và chúng tôi đang luôn truyền tải thực tế những hình ảnh chân thực nhất cho quý khách hàng luôn có như thế nào là chúng tôi miêu tả đúng như vậy và chúng tôi đang truyền hình trực tiếp cái hình ảnh của chiếc xe Isuzu này đến cho quý khách hàng luôn Đấy, cái mặt vô lăng của nó đây phím còi đây như mới tinh luôn quý vị nhá kể cả là cái mặt tắp lô phía trước này như vậy sáng trưng luôn đây cái tắp đi cửa đây quý vị chỉ có đi câu và đi uống cà phê thôi chứ không có công trường công trình gì đâu quý vị nhá cho nên nó còn chất lắm cao su gầm các thứ im phắc luôn quý vị nhá đấy đây này các con ốc này chưa một lần mở này chưa một lần động chạm cờ lê mở lết này sơn dấu của nhà sản xuất đây này vẫn còn nguyên luôn này đấy đây này kể cả cái nó cũng đẹp luôn đây quý vị Đấy. đây các con ốc này chưa một lần mở đây quý vị đây đinh tán của nhà sản xuất đây Đấy. không một vết mọt nha quý vị nhá Đấy. cửa đóng rất là êm luôn đấy đây cái tắp đi cửa phía sau bên lái đây quý vị sáng trưng chưa tươi chưa đấy, các cái tay cửa này đây không bị bạc màu một chút nào cả không bị à, mất nước sơn đấy đây đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị đinh tán đây các con ốc này chưa một lần mở đây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 vào cái phần động cơ của chiếc xe này thì tôi tiến hành nổ máy. Tiến hành nổ máy quý vị nhá. Đây cái mặt tắp lô của nó đây. Các cái tắp bị cửa đây. 298 triệu đồng chúng ta đã sở hữu một chiếc xe bán tải rồi. Đây. Đấy. Đây cái mặt vô lăng của nó đây. Chúng ta nhìn thấy nó sần sùi như thế này Cái biểu tượng của nó không một vết mờ như quý vị nhá à, Và bây giờ tôi nổ máy phanh ABS đầy đủ hết quý vị nhá chúng tôi đang nổ máy quý vị nhá đấy và cái đồng hồ tua máy của nó đây nó chỉ nằm trong khoảng từ 800 vòng trên một phút quý vị nhá là cái mức quá đạt chuẩn rồi quý vị nhá đấy quá đạt chuẩn luôn và bây giờ thì tôi sẽ đây chúng ta thấy các con ốc này đây chưa một lần động chạm cờ lên vào led Sơn dấu vẫn còn zin nguyên luôn quý vị nhá Đấy Thấy hiếm chưa Đấy một chiếc xe như mới tinh luôn sản xuất năm 2010 quý vị nhá Đấy Và ngày hôm nay thì chúng tôi trân trọng gửi đến cho quý khách hàng cái mẫu sản phẩm này Đấy, Và bây giờ đi vào cái phần động cơ của chiếc xe này Sản xuất năm 2010 thì à, động cơ của nó là động cơ thế hệ mới rồi quý vị nhá đây máy đang nổ đấy quý vị nhá máy nổ cực êm luôn quý vị nhá đấy máy nổ cực êm luôn đấy, đấy máy nổ êm như máy xăng luôn quý vị nhá đây đấy chúng ta thấy là các cái sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn zin đét nguyên bản luôn quý vị đây chưa có một con ốc nào phải động chạm cờ lê mỏ lết đâu quý vị máy là máy điện rồi đây các con ốc này đây chúng ta thấy rằng là nổ êm như máy xăng luôn quý vị nhá đi bốc như máy xăng luôn quý vị nhá đây Đấy. sơn dấu của nhà sản xuất còn zin nguyên luôn đây các con ốc này đây chúng ta cứ để ý xem chưa một con ốc nào phải động chạm cờ lê mở lết mặt máy cũng chưa một lần mở quý vị nhá đây Đấy, các con ốc của turbo đây chúng ta thấy vẫn còn zin đét luôn quý vị nhá kể cả sơn dấu của cái à, lọc gió này cũng chưa một lần mở luôn quý vị đây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 cũng có một con ốc nào phải động chạm cờ lê của mở lên được và máy của nó cực ngon luôn kể cả các cái đầu à, đường ống dẫn nước này cũng còn di tét luôn quý vị nhá cái nỉ của nó đây nỉ ngăn vách động cơ đây cũng còn sáng choang luôn quý vị nhá đây cabo của nó đây đính tán của nhà sản xuất đây các lỗ bấm tròn xe đây keo chỉ đây đấy các lỗ tròn xe đây quý vị keo chỉ đây quý vị nhá đấy không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu zin đét ra zin đét không có một lỗ nhỏ luôn đấy đinh tán của nhà sản xuất đây đấy keo chỉ đây quý vị và cái à, rằng phía trước đây các lỗ bấm đây vẫn còn tròn xe đây đấy vẫn còn tròn xe luôn quý vị nhá tem của nhà sản xuất đây vẫn còn zin luôn đây các lỗ bấm đây tròn xe luôn một chiếc xe như mới tinh như đã giới thiệu đấy máy cực êm luôn quý vị nhá đây cái nắp này nó hơi bị rung kêu đây đấy đệm vào cái là hết luôn cái này tôi sẽ làm cho quý khách hàng luôn đây đấy đặt máy quay sát với động cơ luôn mà chúng ta không nghe tiếng máy luôn quý vị nhá đây cái nỉ của nó đây đấy vừa rồi tôi đã giới thiệu cho quý khách hàng về phần động cơ linh hồn của chiếc xe này quý vị nhá và bây giờ trước khi kết thúc video giới thiệu xe này ở đây thì một lần nữa tôi đi một vòng quanh xe quay thật kỹ cái hình dáng bên ngoài và một chút cái nội thất bên trong để kết thúc video giới thiệu xe này ở đây máy đang nổ đấy quý vị nhá đứng ngoài là không nghe tiếng máy đâu đấy và đặc biệt nữa ngồi trong thì lại càng không nghe tiếng máy luôn đấy bốn quả lốp mới tinh đang kiểm dài đấy, sơn si sạch sẽ nội ngoại thất như mới đấy quý vị và các bạn còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay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 Đấy Còn sáng trưng luôn Như mới tinh luôn Các tay cửa không bị bạc màu một chút nào cả Cửa đóng rất là êm Phập phập luôn Đấy bốn quả lốp mới đang kiểm dài Đấy cái tắp đi cửa phía sau bên phụ đây quý vị Cũng còn sáng trưng luôn quý vị Đấy Đây Đây Góc quay từ phía bên lái đây quý vị Cái tắp bi của nó đây Còn sáng trưng luôn quý vị nhá Đấy, các cái phím bấm lên xuống kính đây còn rõ ràng luôn, không bị mờ một chút nào cả, không bị bạc màu đâu. Quý vị, máy thì nổ cực êm luôn. Đi ít đi nhiều chúng ta nhìn vào cái chân phanh, chân ga, chân côn này là biết luôn nha quý vị nhá. Đấy, sáng choang như mới. Đây, thùng của nó đây, các cái đinh tán này vẫn còn luôn quý vị nhá. Lốp thì mới tinh. Vâng quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi tôi đã truyền tải đến cho khách hàng cái mẫu sản phẩm mới, đó chính là chiếc xe Isuzu bán tải D-Max sản xuất năm 2010